còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cầu tiếng mình ờ, sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì ờ, chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cả chặn rồi kèo tài xỉu thôi chưa tính đến việc là anh em bị mất like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề phức tạp khác mà mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em mà khi có một cái trang riêng để chơi ấy thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung này kèo thẻ kèo gốc hay là mã kèo hai đội đều với bạn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn Hello, chào mừng anh em quay lại với video nhận định ờ, soi kèo trận đấu giữa Udinese và Verona trong khuôn khổ vòng 20 giải đấu Serie À, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai. Trước khi đến với trận đấu, anh em hãy để lại một lượt ờ, like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có video mới từ kênh ờ, Cao Tiến soi kèo. À, hiện tại đội chủ nhà Udinese vừa có được chiến thắng 1-0 trước uh, Sampdoria à, trên sân khách. Đội bóng này cũng vừa chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại Syria với 3 trận thua và 2 trận hòa. À, chiến thắng này cũng giúp cho Udinese phần nào giải quyết được uh, vấn đề về tâm lý chứ không hẳn là về uh, khía cạnh chuyên môn. Bởi uh, đối thủ của họ trận đấu này là Verona đang thuộc nhóm uh, cầm đèn đỏ và phong độ tại chẳng kém đội chủ nhà. Uh, đang xếp ở vị trí thứ bảy tại bảng xếp hạng Serie A với 28 điểm có được sau 19 vòng đấu. Uh, đội bóng này ghi được 27 bàn thắng và đẩy thủng lưới 21 lần. Uh, vào lúc này thầy trò của huấn luyện viên uh, Andrea Totti uh, thậm chí vẫn đứng sát top 4 tuy cách biệt uh, lên đến 9 điểm. Đây vẫn là thành tích uh, đáng khen với một câu lạc bộ mấy mùa gần đây chỉ mong trụ hạng ở giải đấu này à, trong bối cảnh các đội bóng mạnh của giải đấu thi đấu thất thường mùa này thì cơ hội cạnh tranh tấm vé dự châu Âu vẫn còn nguyên với đội bóng xứ ờ, Riolia. À, tuy nhiên trước mắt ờ, Udinese cần phải cải thiện phong độ sân nhà khi năm màn tiếp khách gần nhất thuộc khuôn khổ giải đấu vô địch quốc gia Ý. Đội bóng này không thắng với hai trận thua à, và ba trận hòa dù cho trận nào cũng được xếp là đội ở cửa trên. Bên phía đội khách Verona đã bật dậy khá mạnh mẽ từ đầu năm 2023 khi mà đã giành điểm ở 3 trên 4 vòng vừa qua tại Serie A với hai thắng và một hòa à, Verona hiện đang xếp ở vị trí thứ 18 có được 12 điểm sau 19 vòng đấu và anh em nên nhớ là trước đó Verona từng thua liền 10 vòng và đã khiến cho họ rớt xuống nhóm nguy hiểm cũng như à, kéo theo sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện viên à, nhưng hiện tại à, tăng huấn luyện viên à, Marco Zaffaroni không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng giờ lại mang đến cho Verona niềm tin và hy vọng vào một màn đào thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ bởi vì hiện tại cách biệt với vị trí an toàn gần nhất chỉ còn là 6 điểm mà thôi à, trận đấu này chắc chắn à, cả hai đều rất quyết tâm có điểm khi à, ờ, Surinese bước vào trận đấu với tâm thế đang gặp vấn đề trên à, sân nhà đối lập là một à, Verona cũng chưa biết đến mùi à, chiến thắng à, tại sân khách và trong lịch sử đối đầu của hai đội cũng khá ngang cơ nhau trong 7 trận gặp nhau gần nhất Udinese và Verona mỗi đội đều có được hai chiến thắng còn lại là ba trận hòa một factor thông số khác như là ba trận gần nhất Udinese đều bị thủng lưới trước Verona và 6 trên 8 trận gần đây cả hai đội đều kết thúc trận đấu dưới 3 bàn thắng về má kèo thẻ phạt cũng như ờ, kèo gốc thì ờ, cặp đấu này đối đầu thường rất ít thẻ phạt 8 trên 10 trận ờ, gặp nhau gần đây hai đội chỉ phải nhận từ 1 đến 3 thẻ từ trọng tài và 5 trong 7 trận gần nhất cặp đấu này có đến trên 11 quả góc cho mỗi trận nói sơ qua về đội hình ra sân dự kiến thì Udinese ra sân với sơ đồ quen thuộc 352 à, còn phía đội khách Verona ra sân với đội hình 3421 trong trận đấu này cả hai đội đều bị tổn thất 4 ờ, cầu thủ do chưa bình phục chấn thương đến với tỷ lệ kèo đội chủ nhà Udinese chấp đội khách ờ, với mức chấp là 0.5 và mã kèo tài xỉu cả trận là 2.5 tỷ lệ kèo bàn thắng ờ, của trận đấu này đã có sự thay đổi khi mà trước đó chỉ có mức ở 2.25 điều này cho thấy khả năng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng được diễn ra thêm một việc nữa là hai trận đấu mới đây của Udinese và Verona cũng đã về ở mức 3 đến 4 bàn thắng mỗi trận à, anh em nên vào mã kèo tài 2.5 cả chặn cộng với việc uh, dằn thêm tỷ số 11 Ok thì đây cũng chỉ là những uh, nhận định cá nhân của mình thôi anh em thấy trùng máu thì cứ vào còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram uh, kèo bóng cao tiếng mình uh, sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì uh, chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cả chặn rồi ờ, kèo tài xỉu rồi chưa tính đến việc là anh em bị mắc like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề ờ, phức tạp khác ờ, mà mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em mà khi có một cái trang riêng để chơi ấy thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung này kèo thẻ kèo góc hay là mã kèo hai đội đều ghi bàn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh cao tiếng soi kèo